Seok Hee quyết định cùng vợ bé của bố hợp tác báo thù. Vốn dĩ chủ tịch Mo không đồng ý để Lina ở lại, nhưng cô ta khóc lóc cầu xin mình không có nhà để về. Chủ tịch Mo thương tiếc tình nhân cuối cùng chỉ đành đồng ý. Nhìn biểu cảm đắc ý khi đạt được mục đích của Lina, mẹ kế tức lắm nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau đó Seok còn đưa cho Lina lịch trình hàng ngày của mẹ kế. Ngày hôm sau khi bà ta đến phòng chủ tịch Mo liền nhìn thấy Lina mặc áo ngủ gợi cảm đứng đó. Cô nghĩ đây là phòng của ai mà lại dám tự do ra vào như thế hả? Lina nói rằng mình muốn biến phòng của chủ tịch Mo thành phòng tình nhân. Mẹ kế nghe thế tức đến mức tí thì hôn mê. Thấy đã đạt được mục đích Lina liền nghênh ngang rời đi. Seok Hee đứng từ xa âm thầm quan sát tất cả, lúc mọi người ăn sáng, Lina lại mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ xuất hiện, mẹ kế bất mãn chỉ trích cô ta, nhưng lại bị Lina cười nhạo bà ta ghen tị với cơ thể của cô. Sau đó Lina lại nói rằng đồ ăn trên bàn đều không phải món mà chủ tịch Mo thích, ngày mai cô ta sẽ tự tay chuẩn bị canh cho ông ta. Chủ tịch Mo nghe thế rất vui mừng, mẹ kế ngồi bên cạnh tức đến nghiến răng, Lina liên tục nháy mắt với Seok Hee, mẹ kế thấy chủ tịch Mo đã rời đi, liền nhịn không được cầm ly nước đổ lên đầu Lina, nhưng dù như thế Lina vẫn là người chiến thắng. Thật ra sáng nay cô ta chỉ cố ý mặc váy ngủ đứng trước cửa phòng hội trưởng, để chọc tức mẹ kế. Lina nói với Seok đây chỉ là bước đầu của kế hoạch mà thôi. Ngày hôm đó là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của mẹ kế và chủ tịch Mo. Lina đột nhiên xuất hiện bảo người giúp việc đem hết đồ đạc đi. Mẹ kế tức giận uy hiếp cô không nên quá đáng, nếu không bà ta sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào khiến cô biến mất. Lina nghe thế liền mạnh tay tắt mẹ kế một cái. Ôi trời ơi, có một con ruồi trên mặt bạc, phải chú ý đuổi côn trùng trong nhà hơn mới được. Sao tôi cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc nhỉ? Lúc này Seok đột nhiên bước vào, hỏi mẹ kế có còn nhớ những chuyện bà ta đã từng làm với mẹ cô. Năm xưa mẹ ruột của cô chính là bị bà ta dùng cách này đuổi khỏi nhà. Bây giờ cô tìm Lina đến đây chính là để gậy ông đập lưng ông, khiến mẹ kế phải trải nghiệm cảm giác mẹ cô đã từng chịu. Mặt khác thư ký Han vì muốn Lina và anh cả Oan Su ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần nên đã cho người đi điều tra quan hệ của bọn họ. Quả nhiên phát hiện hai người đã từng hẹn hò với nhau. Sau này Lina biết được Oan Su chẳng có chút địa vị nào trong nhà cả, chỉ toàn ăn bám cha mẹ, vậy nên liền không do dự đá đít anh ta. Thư ký Han cầm chứng cứ chứng minh quan hệ của hai người, uy hiếp Lina phải lập tức ra nước ngoài, đồng thời Oan Su phải từ bỏ 30% số tài sản thừa kế. Sau khi Seok Hee biết được chuyện này vô cùng tức giận, kế hoạch của cô lại một lần nữa thất bại. Vợ chồng anh Hai Oan Jun kết hôn 6 năm nhưng lại chưa từng ngủ cùng phòng. Seok Hee cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Sau khi điều tra mới biết được không ngờ anh hai của cô lại là người chuyển giới. Nhìn giày cao gót và mũ của anh hai, Seok Hee cảm thấy có chút quen mắt. Đột nhiên cô nhớ ra, trong bức ảnh mẹ ruột cô chụp trước khi chết có hình anh hai đang mặc đồ nữ. Mẹ cô đã chụp bức ảnh này khi tham gia một buổi triển lãm. Seok Hee thấy thế liền nghi ngờ cái chết của mẹ có liên quan đến anh hai, vậy nên đã tìm đến người phụ trách phòng triển lãm tranh để hỏi cho rõ. Không ngờ lại phát hiện một tác phẩm của mẹ cô trước khi chết lại đề tên của mẹ kế. Seok Hee vô cùng phẫn nộ, cô đi đến quầy lễ tân cầm một con dao dọc giấy, rồi đi đến rạch bức tranh trước mắt mọi người, sau đó thẳng tay ném xuống đất. Thư ký Han nhìn thấy cảnh này qua camera, Lập tức bảo Yun Do ra ngoài ngăn cản, Yun Do khuyên Seok Hi lấy đại cục làm trọng, sau đó liền kéo cô rời đi, nhưng Seok Hi không định nuốt cục cức này vào bụng, ngày mẹ kế tổ chức tiệc sinh nhật, liền nhận được những bức ảnh con trai mặc váy, bà ta sợ hãi vội vàng giấu đi, nhưng chủ tịch Mo đã nhìn ra có vấn đề, yêu cầu mẹ kế đưa ảnh cho mình xem, chủ tịch Mo xem xong liền tức giận chất vấn con trai, Seok Hi và anh cả nhìn vậy liền nhìn nhau cười nhếch mép, Chủ tịch Mo biết con trai chuyển giới tức đến độ tí thì ngất, mẹ kế đứng lên chất vấn rốt cuộc ai đã làm chuyện này, bà ta còn công khai bày tỏ dù thế nào cũng nhất quyết bảo vệ vị trí người thừa kế của Oan Jun. Chủ tịch gọi thư ký Han vào phòng hỏi cách giải quyết, bà ta thẳng thắn nói rằng xu hướng tính dục không thể trở thành chướng ngại của người thừa kế, bà ta sẽ phụ trách việc không để tin tức này bại lộ trước công chúng, nhưng chủ tịch Mo lại không thể chấp nhận người thừa kế là Oan Jun. Vậy nên ông ta đã gọi con trai cả Oan Su đến, dự định giao lại toàn bộ gia tộc cho cậu ta. Oan Su vui mừng đến nỗi không tin vào tai mình, nhưng thư ký Han cho rằng Oan Su hoàn toàn không phù hợp để quản lý tập đoàn. Vì lợi ích của công ty, bà ta quyết định dùng toàn lực để đưa Oan Jun lên nắm giữ tập đoàn MC. Sau khi Seok Hee biết tin này, liền quyết định để bọn họ trai có đánh nhau còn cô ngư ông đắc lợi. Ngày hôm sau cô tìm đến anh cặt, tâng bốc anh ta có năng lực không kém cạnh anh hai. Sau đó còn cố ý khích bác mối quan hệ giữa anh ta và thư ký Han, anh cả biết chuyện liền nhanh chóng đến tìm bố, nói cho ông biết thư ký Han muốn vượt quyền đưa em trai mình lên nắm quyền, chủ tịch Mo quyết định sẽ xử lý bà ta trước, nhưng thư ký Han đã lên kế hoạch phụ tá cho anh hai đồng thời từ bỏ chủ tịch Mo. Lúc này bà ta lại biết được một bí mật động trời, Seok Hi lại là con gái ruột của lão chủ tịch cũng tức là em gái của chủ tịch Mo, thế là bà ta liền cầm giấy xét nghiệm đến gặp chủ tịch để xác nhận. Ông vừa nhìn thấy kết quả này liền sốc quá hôn mê bất tỉnh, sau đó não xuất huyết được đưa vào bệnh viện. Trong bữa ăn của gia đình, Seok Hee vừa đi vào liền trực tiếp ngồi xuống vị trí của chủ nhân, sau đó công bố với cả nhà, nghe nói tôi chính là con gái của ông nội. Cô điên rồi phải không? Không ngờ quản gia cũng thừa nhận thân phận con gái cựu chủ tịch của Seok Hee, mẹ kế và hai anh trai đều bị dọa ngây người. Trước tiên chúng ta nên thay đổi cách xưng hô nhỉ? Dù sao gia đình họ Mo chúng ta cũng rất coi trọng mối quan hệ, chị dâu à, chị dâu sao? Đủ rồi Mo Seok Hi, cháu trai à, sao cháu có thể nói chuyện với gì bằng giọng điệu thô lỗ đó được, không phải cháu rất thông minh sao, mau thích ứng đi. Sau khi chủ tịch Mo ngã xuống, Seok Hi liền trở thành người thừa kế đầu tiên. Thư ký Han vì muốn đưa Oan Jun lên thừa kế, nên đã âm thầm chuyển hết số cổ phần của chủ tịch Mo sang cho anh ta. Điều này khiến Oan Jun trở thành người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Như vậy anh ta sẽ đường đường chính chính thừa kế công ty. Trong đại hội biểu quyết cổ đông, Seok Hee đưa một nhà đầu tư thâm niên đến cuộc họp, bà ấy chính là bạn tốt 30 năm của ông nội cũng tức là cha cô. Sau đó luật sư Yun do đưa bản giám định cựu chủ tịch và Seok Hee là cha con ruột cho các cổ đông xem, không phải ai cũng có thể tùy tiện trở thành chủ tịch đâu. Mọi người biết tin Seok Hee chính là con gái của cựu chủ tịch, đều thi nhau bàn tán, dựa theo cổ đông của tập đoàn trước đó. Cổ phần thừa kế của Seok Hee chiếm 19,5%, mà Oan Jun có 23% cổ phần. Anh ta vẫn đang tạm giữ nhiều hơn cô một chút, nhưng lúc này nhà đầu tư lại tuyên bố sẽ chuyển nhượng cho Seok Hee 7% cổ phần mà bà đang nắm giữ. Cuối cùng Seok Hee với việc nắm giữ 26,5% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn MC. Kết quả này là điều này nằm ngoài dự liệu của thư ký Han. Seok Hee thẳng thừng hỏi các vị cổ đông, còn muốn để Oan Jun lên làm chủ tịch nữa không? người chủ trì bị ép tuyên bố kết quả của đại hội cổ đông tạm thời bị bảo lưu. Rất nhanh cảnh sát đã đến biệt thự nhà họ Mo, hóa ra Seok Hee đã kiện mẹ kế vì tội ăn cắp ý tưởng từ bức tranh của mẹ mình, đồng thời anh hai Oan Jun cũng bị bắt vì tội chuyển nhượng tài sản trái phép. Mẹ kế và anh hai đều bị còng tay đưa đi, mà lúc này anh cả Oan Su lại đột nhiên treo cổ tự sát, hóa ra hung thủ thật sự đã giết mẹ cô chính là anh ta. Năm đó Oan Su nhìn thấy mẹ mình đau khổ, nên đã chạy đến chỗ mẹ Seok Hi để cầu xin bà ly hôn với chủ tịch Mo, sau đó đưa Seok Hi rời khỏi nơi này, nhưng bà ấy không đồng ý mà còn tát anh ta một cái. Lúc quay đầu bà lại phát hiện bức tranh của mình đã bị hỏng, vậy nên liền nói một câu thứ đồ thất bại, không ngờ Oan Su lại tưởng bà ấy đang nói mình. Trong lúc tức giận anh ta đã cầm dao đâm chết mẹ Seok Hi, thư ký Han biết tin này liền cố ý ngụy tạo hiện trường, đổ tội cho bảo mẫu heo là kẻ giết người. Cuối cùng Oan Su không chịu được sự dằn vặt nên đã lựa chọn kết thúc sinh mệnh, Seok Hee không dám tin vào mắt mình, cô không ngờ người duy nhất trong nhà đối tốt với mình lại chính là hung thủ hại chết mẹ mình. Rất nhanh thư ký Han đã bị đưa ra tòa, bà ta thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mẹ của Yun do cuối cùng vô tội được thả ra, mẹ kế và anh hai cũng đều phải ngồi tù dài dài. Seok Hee lấy lại được những thứ thuộc về mình, cùng Yun do sống cuộc sống hạnh phúc.